Xin chào quý thầy cô cùng các anh chị em thân mến Chúng ta lại gặp nhau trong cái series bài dạy trực tuyến cũng dễ Để xem lại những cái video trong cái series bài này Thì quý thầy cô cùng các anh chị em chúng ta có thể gõ cái từ khóa trên Youtube là dạy trực tuyến cũng dễ hoặc là bấm nút đăng ký kênh ở phía dưới video này. Ngay bây giờ thì em mời quý thầy cô cùng các anh em chúng ta quay lại cái chủ đề chính. Đó là cái chuyện mà lớp học ảo của chúng ta bị những đối tượng lạ xâm nhập và quậy tưng bừng trên đó. Theo thông tin mà em được biết thì rất là nhiều quý thầy cô cùng các anh chị em chúng ta là nạn nhân trên chính cái lớp học do chúng ta tạo ra. Vậy nguyên nhân tại sao do đâu thì tất cả sẽ có ngay sau đây Đầu tiên thì em xin mời quý thầy cô cùng các anh chị em chúng ta ghé qua một cái mạng xã hội được nhiều bạn trẻ ở Việt Nam mình tham gia Đó chính là mạng xã hội Facebook Không phải em rủ quý thầy cô vô trong đây để chơi Facebook với em đâu Mà chúng ta vô trong đây để thực hiện một cái thao tác Đó chính là thao tác nằm dùng Để xem các bạn ấy chơi trên Facebook có gì vui và Sau khi ghé ngang qua Facebook thì em đã thử dùng cái chức năng tìm kiếm để tìm những cái từ khóa như là phá lớp học ảo, phá đám lớp học online hoặc là phá Zoom. Thật là bất ngờ khi kết quả từ hệ thống cho thấy rất là nhiều cái nhóm mà các bạn chia sẻ cái đường liên lớp học ảo của mình lên đây. Các nhóm này hoạt động rầm rộ về số lượng thành viên rất là đông. Có những nhóm mười mấy ngàn, có những nhóm ba ngàn, hai ngàn thấp nhất cũng có nhóm lên đến gần cả ngàn thành viên. Sau khi thực hiện giả dạng bằng cái cách là dò đầu bứt tóc, cắt móng tay rồi sơn móng chân ừ. thì em may mắn được duyệt vào một trong những cái nhóm nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò này. Và bắt đầu từ đây, những cái gì cần thấy em đã thấy. Bây giờ thì em mời quý thầy cô vô xem với em nha. Bắt đầu vô. Nằm theo dõi trên các nhóm này thì em nhận thấy là cái đường liên lớp học ảo của quý thầy cô được các bạn nhỏ chia sẻ một cách tràn lan và vô tội vạ dạ ở trên các group các bạn nhỏ còn chu đáo đến mức là cung cấp luôn cái khoảng thời gian mà các lớp học này diễn ra và không quên cung cấp luôn cái tên hoặc là tài khoản hoặc là mật khẩu để những người lạ này có thể dễ dàng qua được cái dòng kiểm soát, kiểm duyệt của quý thầy cô Không những Zoom, không những mít mà ngay cả Microsoft Teams cũng trở thành nạn nhân của các việc phá tán này Và hình như thấy cái việc mà các bạn cung cấp cái đường link chưa đủ phê Thì một số thành viên còn mạnh dạng hỏi xin đường link từ các thành viên khác Đó, như trên màn hình quý thầy cô thấy sau khi tràn vào lớp học phá chán chê rồi các thành viên chuyển qua hình thức là công kích nhau Điều đáng nói ở đây là sau khi hết trò để quậy thì các bạn chuyển sang cái trò là chia sẻ cái đường link Zalo của lớp mình cho các thành viên khác xâm nhập. Khoan khoan cho em xin tị cái để em lao dọn bớt cái mớ này. Rồi xong, tiếp theo thì khi xâm nhập vào trong các nhóm Zalo trên lớp của quý thầy cô thì các đối tượng này sẽ tiến hành rình mò, chờ cơ hội quý thầy cô sơ hở cái đường link thì lập tức đường link này sẽ được chia sẻ lên các nhóm khóa lớp hậu quả thì quý thầy cô đã biết rồi một số đối tượng không kiềm chế được thì băm thẳng luôn lên trên nhóm của quý thầy cô bằng những cái hình như thế này đến nỗi quý thầy cô không thể nào mở được tin nhắn và không xem được những cái tin nhắn của mình luôn gai cấn hơn là để lấy quay và tăng độ hải hùng thì các anh bạn trẻ này còn cào phím công kích luôn cả quý thầy cô ngay trên nhóm này oh trước sự tán dương và ủng hộ của đồng đội ở phía sau Trước sự quanh tạc quyết liệt của những thanh niên siêu quậy này thì nhiều lớp học buộc phải gián đoạn giữa chừng, nhiều cái nhóm Zalo phải giải tán để tạo cái nhóm khác. Rồi hen, như thông tin đây thì em nghĩ là quý thầy cô cùng các anh chị em đã có nhìn tổng quan về cái phần này rồi. Thì bây giờ em sẽ kết thúc quá trình nằm dùng của mình thông qua một cái bản tổng hợp. Tết nhất tới nơi rồi. Đầu tiên á là cái việc mà phá tán, quậy quạng có tổ chức các lớp học trực tuyến là có thật. Đó, như quý thầy cô thấy, đây là những cái bài đăng của những cái thành viên trong nhóm, đảm bảo uy tín 100%. Và nguyên nhân bắt nguồn từ cái việc mà quý thầy cô cùng các em học sinh để lọt cái thông tin trên các nhóm Zalo, Facebook, nói chung là các nhóm mạng xã hội. Cái điều thứ hai mà em muốn nhắc đến ở đây là việc này đều xuất phát từ các em học sinh trong lớp mình cả các em nghĩ là cái việc chia sẻ đường link hay là việc quấy rối các lớp học đây là những cái chuyện vui chơi bình thường chứ không ngờ rằng những hành động của mình là những hành động vi phạm pháp luật. Theo luật an ninh mạng năm 2018 thì hành vi này tùy theo mức độ nặng nhẹ có thể dẫn đến bị xử lý hình sự và hình thức có thể bị phạt tù lên đến 3 năm. Đây là hình ảnh mà báo tuổi trẻ đưa tin về việc công an đã xử lý cái tình trạng xâm nhập và quấy rối lớp học qua đây thì em rất mong quý thầy cô cùng các anh chị em chúng ta hãy bắt tay vào cuộc để tuyên truyền cho các em biết những hành động sai trái của mình vừa để bảo vệ duy trì các lớp học trong đại dịch vừa bảo vệ đàn em của chúng ta. Điều thứ ba mà em muốn nói ở đây đó chính là với công nghệ hiện tại thì cái việc mà truy vết trên cái mạng xã hội diễn ra rất là dễ dàng. Như quý thầy cô cùng các anh chị em thấy ngay chỗ cái biểu tượng mà hình cái điện thoại ở phía sau này chỉ cần lít vào thì thông tin số điện thoại của những bạn này sẽ hiện ra ngay trên màn hình và có số điện thoại rồi thì quý thầy cô cùng các anh chị em biết là chúng ta phải làm gì rồi rồi nãy giờ nào là nằm dùng nào là báo cáo chắc quý thầy cô cùng các anh chị em chúng ta đã căng thẳng rồi nhưng mà ráng đây là một cái phần cuối cùng đó là cái phần mà em trao cho quý thầy cô cùng các anh chị em cái giải pháp Giải pháp mà em gửi đến quý thầy cô cùng các anh chị em nó được mang tên là chống quấy rối lớp học ảo. Và em đảm bảo giải pháp này sẽ thành công 100% với điều kiện là quý thầy cô cùng các anh chị em sẽ thực hiện đầy đủ các bước theo hướng dẫn của em vì đây là một cái giải pháp kết hợp. Cái bước đầu tiên mà em muốn chia sẻ cùng quý thầy cô và các anh chị em đó chính là việc bảo mật cái đường link phòng học ảo của mình. Em đã có một cái bài hướng dẫn quý thầy cô cùng các anh chị em tạo một cái tiết học khép kín trên cái hệ thống VNRU LMS. Chúng ta có thể theo dõi lại cái bài hướng dẫn này. Một điều rất quan trọng đó là quý thầy cô không được chia sẻ cái đường link phòng học ảo lên các nhóm Zalo. Đảm bảo làm sao ngoài trừ học sinh thì không ai có thể biết được cái đường link phòng học ảo này. Trước khi vào trong cái bước thứ hai thì quý thầy cô cùng các anh chị em chúng ta chuẩn bị dùm em một cái danh sách file Word. Danh sách này sẽ chứa cái địa chỉ email của tất cả các em học sinh trong lớp của mình. Một lưu ý em muốn gửi đến quý thầy cô cùng các anh chị em đó là cái địa chỉ email phải cách nhau bằng một cái dấu phẩy. Nhớ hen, viết dính liền với nhau và cách nhau bằng dấu phẩy. Cái thứ hai nữa là những cái địa chỉ email này phải đảm bảo chính xác. Tại sao như vậy? Thì một hồi nữa, ở bước thứ hai thì em sẽ hướng dẫn quý thầy cô cái cách chỉ cho phép những địa chỉ email này mới vô trong được phòng học ảo còn không phải là không vô được đó còn nếu mà em học sinh nào không có biết cách lấy địa chỉ email á thì quý thầy cô yêu cầu vô trong cái Google Meet sau đó bấm vô trong cái biểu tượng của cái tên của mình đó hen bấm vô đó xong rồi hệ thống nó sẽ hiển thị ra cho mình cái địa chỉ email và các em sẽ dùng cái địa chỉ email này gửi cho quý thầy cô qua Zalo cá nhân không có gửi qua Zalo nhóm nha dễ bị lộ Bây giờ mình vô phần thứ hai ha. Phần thứ hai này thì em sẽ hướng dẫn quý thầy cô cùng các anh chị em cái thao tác, đó là cái phần là cấu hình Google Meet. Ở đây có một cái thông tin quan trọng em muốn nhắn với quý thầy cô cùng các anh chị em đó là nếu mà chúng ta đã từng sử dụng cái phần tự động việc học sinh vào trong phòng học thì chúng ta hãy ngay lập tức gỡ bỏ nó ra dùm em. Từ hôm nay trở đi chúng ta không cần sử dụng cái phần tự động việc này nữa. Đây là một cái thông tin quan trọng. Nếu chúng ta không gỡ bỏ cái phần này thì coi như công sức của chúng ta đổ sông đổ biển. Rồi nếu mà quý thầy cô cùng các anh chị em chưa sử dụng cái phần tự động việc này lần nào thì mình bỏ qua, không nhắc tới nó nữa. Mình quay trở lại cái phần cấu hình Google Meet. Thì ở đây em muốn nhắc quý thầy cô ngay cho cái phần khởi tạo phòng học thì quý thầy cô sẽ chọn dùm em cái phần là tạo một cuộc họp để sử dụng sao. Mục đích làm chi? Mục đích đó là để quý thầy cô tạo một lần rồi dùng hoài đỡ tốn thời gian nha. Tạo một cuộc họp để sử dụng sao. Rồi bây giờ thì em mời quý thầy cô và các anh chị em chúng ta vô trong cái bước thứ hai đây là cái bước quan trọng và then chốt trong cái bài hướng dẫn này đó là cái bước thêm học sinh vào trong Google Meet đó ở đây là chúng ta tạo một cái giấy phép mặc định cho các em vào học mà không cần phải việc nhớ nha không cần phải việc gì hết ở bước này thì em mời quý thầy cô cùng các anh chị em chúng ta thị phạm làm thiệt trên hệ thống luôn đây là cái giao diện sau khi quý thầy cô cùng các anh chị em chúng ta thực hiện kết nối với Google Meet bằng tài khoản quản trị Đó, giao diện nó như thế này Rồi để thêm cái địa chỉ Gmail của học sinh vào Thì quý thầy cô cùng các anh chị em sẽ chọn vào trong cái nút biểu tượng hình người ta nè Hiển thị tất cả mọi người Quý thầy cô cùng anh chị em chọn vô Sau đó bấm dùm em vô nghe chỗ cái nút là thêm người Đó, he Rồi chúng ta sẽ để con chuột ngay chỗ cái phần nhập tên hoặc địa chỉ email mình để ngay đây rồi, ngay đây thì mình dừng lại ngay đây ha. Rồi tiếp theo thì quý thầy cô cùng các anh chị em sẽ thực hiện mở cái file Word của mình lên. Đó, cái file Word mà chứa cái danh sách địa chỉ Gmail của các em học sinh của lớp mình nè. Rồi quý thầy cô sẽ thực hiện việc tô khối nè. Rồi sau đó chúng ta sẽ chọn nút copy. Đó, hoặc là chúng ta để nhanh nhanh đó, thì mình có thể là dùng cái phím tắt là Ctrl C. Rồi, qua bên cái phần nhập này thì mình sẽ chọn là Ctrl V hoặc là mình lít chuột phải chọn dùm em cái nút Back đó đây là cái danh sách được dán vào sau đó thì quý thầy cô cùng các anh chị em tiến hành bấm cái nút gửi email Rồi, coi như vậy là xong cái bước thêm địa chỉ Gmail của học sinh vào trong cái phòng này rồi. Sau khi thêm thì các em học sinh sẽ kết nối vào trong cái phòng Google Meet của quý thầy cô mà không cần phải qua một cái thao tác duyệt hoặc là duyệt tự động. Và như vậy thì những người lạ muốn vô phá hoặc là quậy cái lớp học của mình thì cũng không thực hiện được ngoại trừ trường hợp là quý thầy cô cùng các anh chị em chúng ta chủ động diệt những người này vào rồi đến đây thì cái bài hướng dẫn của em về cái việc mà bảo vệ cái phòng học ảo của mình kết thúc rất là cảm ơn quý thầy cô cùng các anh chị em đã chú ý theo dõi xin chào và hẹn gặp lại quý thầy cô cùng các anh chị em ở những video sau xin chào